kìa mùa gặt đang tới đồng lúa đã chín vàng các con đã sẵn sàng mang lúa về cho ta Mùa gặt thì thật chung Xong con gặt thì thiếu Ta sẽ sai ai đi Ai sẽ đi cho ta kiềm mùa gặt đang tới nào có mấy ai ra đồng ai ơi một cánh đồng vàng bao la ngút ngàn chúa đang mời gọi mỗi chúng ta bước vào cánh đồng hằng xây hai bao lúa mang về cho cha kiềm mùa gặt đang tới mùa gặt lan ra khắp nơi muôn nước muôn người suy tôn giê người đi trong nước mắt sẽ gặt lấy mừng vui lại cha yêu dấu ơi xin hãy sai con đến trong mùa ngài kia mùa gặt đang tới đồng lúa đã chín vàng các con đã sẵn sàng mang lúa về cho ta mùa gặt thì thật chung sông con gặt thì thiếu ta sẽ sai ai đi kia mùa gặt đang tới gặt đang tới nào có mấy ai ra đồng ai ơi một cánh đồng vàng bao la ngút ngàn chúa đang mời gọi mỗi chúng ta bước vào cánh đồng hàng say hai bao lúa mang về cho cha kia mùa gặt đang tới mùa gặt lan ra khắp nơi muôn nước muôn người suy tôi cha yêu dấu ơi xin hãy sai con đến trong mùa ngài kiêng mùa gặt đang tới mùa gặt lan ra khắp nơi muôn nước muôn người suy tôn dễ chợt lan ra khắp nơi muôn nước muôn